xuống cầu à xuống cầu à mình xuống cầu ấy. chỗ mời các cô ăn cơm chỗ mời các ông ăn cơm chỗ mời các chú ăn cơm nhà chị cũng thế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 cái điểm ở háng trắng lừa này của anh chị nhé một là mình sẽ tổ chức là ăn mặn là một hai là sẽ tổ chức sau đó thì mình sẽ tổ chức là ăn ăn ngọt của anh chị ạ vì uh, nếu như mà tổ chức ăn uh, ngọt không thì có những bạn ở khá là xa luôn của anh chị ạ à, nếu mà để đi bộ để đi sang bên tối bên kia thì cách cũng phải gần ba bốn cây số khá là xa nên các cháu đi bộ rất là vất vả ấy buổi chiều tối rồi đâm ra này Giang cũng đã phải suy nghĩ đắn đo rất là nhiều để có thể mà giúp các cháu là vừa có bữa ăn mặn là các cháu sau có đó liên hoan để các cháu về nhà bố mẹ cũng không cần phải đợi nữa phải đến đón nữa để không có cơm ăn nên là giang ờ, quyết định là tổ chức bữa mặn và bữa ngọt để có các cháu ở gần cũng như ở xa đều được như nhau đấy với số lượng tiền thì giang cũng đã căn ke cho nó làm sao cho nó chỉnh chuẩn rồi thì, uh, xin mời ba anh chị một người là theo dõi video nhé Đây chính là cái điểm trường mầm non Háng Tráng Lư Trường mầm non này thì à, nằm cũng không phải là ở trung tâm hẳn nhưng mà ở cái à, bản Háng Tráng Lư này của anh chị ạ là mọi người ở sâu tít đằng trong bên kia cách đây gần ba cây số mình đi bộ đấy cái điểm trường này và phía bên này nữa thì mọi người cũng đi bộ cũng, cũng khá là xa đấy nên là giang đã quyết định tổ chức trung thu ở đây và mình sẽ tổ chức là ăn mặn và cả ăn bánh kẹo ngọt cho các cháu nữa vì là có các cháu ở xa thì uh, hiện tại cũng khá là tối rồi nếu mà mình tổ chức từ 5 à, giờ mà 6 giờ mà đấy Đấy, các cháu ở gần không nói ở xa thì bố mẹ cũng phải đi nương ấy Xong là chiều tối thì mới đón các cháu về được Thì cũng sợ các cháu đói Với lại là mình cũng muốn là tổ chức cho các cháu một cái bữa tiệc trung thu mà nó đầy đủ nhất và theo như mong muốn của mạnh thường quân đã trao gửi cho giang với cái ờ, số ờ, quà cho các cháu điểm trường thì hiện tại thì các cháu cũng chưa đến được đông lắm và trong này thì ờ, mình cũng đã treo một số cái đèn lồng lên để có thể đến tối đêm ấy nói thì mọi người có thể ấy mang ra Giờ để mình thắp nến nha nó sẽ sáng hơn một cái món quà này là của anh Khuê Các anh chị nhá Thì uh, mình có ăn mặn một chút để cho các cháu đỡ đói Đó là có thịt này, giò chả này, và gà Và mỗi cháu là một quả trứng Thế hiện tại thì các cháu cũng chưa thể đến đông hết đầy đủ hết được mình Thiếu khá là nhiều luôn đấy Gia đình và các cháu cũng chưa ấy được thì Mình xếp vào các bàn này Cháu ngồi ghế này Không đủ thì mình mình sẽ có thể là lấy ra ra ra, ra cái bạt Trải ra cái bạt cũng được còn bánh kẹo thì mình cũng đã xếp sẵn ở dưới tí là mình ăn mặn xong thì mình sẽ mang bánh kẹo rồi khai phá cỗ Tết Trung Thu cho các cháu để các cháu à, có cái Tết Trung Thu vui nhất một chút nữa thôi các cháu đến đông đủ thì mình sẽ tổ chức cho, cho các cháu à, đấy, cơm đây các cháu đi học xa này các bác chị này phải mang lồng cơm đi theo đấy đấy khá là xa mà để đến học ấy nên là Giang đã phải à, chú ý rất là nhiều là vừa tổ chức ăn mặn vừa có bánh kẹo cho các cháu và mình sẽ cố gắng là giữ lại chút tiền trong cái số tiền mà bọn anh chị Mạnh Thường Quân đã, đã gửi trao cho Giang để có thể sắm cho các cháu một là thay cái lá cờ cho các bác anh chị bị rách hết ở cái điểm trường là hỏng và hai là cái cái ờ, cái bảng học sinh này hoặc cái đồ dụng cụ liên quan đến ờ, dạy cho các trẻ em thì ờ, Giang sẽ cố gắng là kết hợp với cô giáo là cô giáo dê đây cô mặc áo vàng ấy người đồng bào là cũng người hâm mông thôi đấy để đi mua sắm cho các cháu để các cháu có cái điều kiện học tốt nhất Đó. Về, ờ, về cái khoản ăn uống này thì ờ, Giang không không không, không ghi hình cho cô ba anh chị đâu nhá mình rất là kỹ Thứ nhất là nào không có bát có đũa các cháu ăn để các cháu ăn tự nhiên sau đó thì uh, đến cái lễ mà bắt đầu phá cỗ trung thu Đấy, thì uh, Giang sẽ ghi hình lại cho các anh chị cùng toàn thể mọi người là cùng xem nhé Hiện tại thì uh, các cháu học sinh và các cháu nhỏ cũng đã ăn uống xong rồi nha các anh chị nhé Một chút nữa thôi thì mình sẽ tổ chức cho các cháu là phá cỗ trung thu ăn bánh kẹo nữa Hiện tại là các cháu đang uh, ở trong uh, lớp học rồi <clears throat> bây giờ thì à, mình sẽ bày kẹo ra dần nhé các anh chị nhé để cho các cháu ngồi trong đó nghỉ ngơi một chút thì quá trình à, bày kẹo thì mình sẽ nhờ à, cô giáo Loan và các cô ở đây là sẽ bày hết tất cả các mâm này này thì mình sẽ lót hết tờ này để cho cháu nhỏ là ngồi bàn này luôn đâu đó bây giờ mình tổ chức thì mình sẽ sau khi mà xong thì mình bắt đầu mới và xung quanh đây thì mình cũng treo hết cái đèn lồng rồi Và đến giờ thì mình sẽ thắp nó lên để nó sáng Hiện tại thì cũng đã bắt đầu là đến giờ để làm lễ Tết Trung Thu cho các cháu nhỏ nha các ba anh chị nhá Và hôm nay thì uh, lên đây để tổ chức Trung Thu cho các cháu Thì uh, có uh, ba cô giáo và hai cô giáo là ở xã Không Mang và một cô giáo là ở à, tại cái trường à, điểm trường mầm non là háng trắng lười nha các bác anh chị nhá thì à, cái không khí hôm nay rất là vui thì đèn lồng thì Giang hiện tại là cũng đã thắp cái đèn lồng là món quà của anh Khuê và tí nữa thì mình cũng sẽ phát cho các cháu là mỗi cháu là một cái đèn lồng để các cháu để rước đèn trung thu để vui Thế mình đang thắp sáng để cho nó ấy tí nó hỏng và mình cũng đã bày rất, rất đầy đủ hết rồi có đầy đủ rồi và tất cả các phụ huynh các cháu mà ở xa ấy, thì mình cũng bảo là để cho các cháu vui trung thu sau đó thì à, đón các cháu về sau đó. rất là đông nhờ các con nhà ô Ô, oh, nay nhiều kẹo nhờ ấy tí nữa phải nói cảm ơn cô giáo nhá ờ, khoanh tay cảm ơn cô giáo nhá cảm ơn uh, bác Giang ấy nhỉ dạ. dạ, cảm ơn bác Giang hôm nay thì các con à, cứ à, ăn uh, thoải mái nhá rồi rước đèn lần đầu tiên các con được uh, rước đèn, được nhìn thấy đèn trung thu và được ăn bánh kẹo nhiều như thế này tí nữa các bạn phải khoanh tay đẹp cảm ơn uh, bác Giang các con nhớ chưa Ồ. Oh. nói to lên Ồ, oh, ồ, oh, ngoan nhờ Giỏi Ờ, oh, con rất là giỏi Ờ, theo như ờ, phong tục tập, tập, tập, tục lễ thì sẽ có mâm ngũ quả để à. À, bày à, trong ngày Tết Trung Thu bao gồm có chuối này, có um, bưởi, có bánh Trung Thu, có sữa và có loại hoa quả để à, mang ý nghĩa là uh, muốn uh, để tất cả mọi người nhớ đến những phong tục tập quán của dân tộc Việt truyền thống của dân tộc Việt Nam. À. Vâng. Ờ, nói qua cô giáo am hiểu rất là tốt mọi người ạ. Thì thực tế là Giang cũng không biết đâu. Khi mà mình tổ chức uh, trung thu thì uh, có sắm đồ hoa quả ấy mọi người có nói là giang hỏi vì sao lại sắm như này thì ý nghĩa là cô giáo cô giáo tên gì quên mất rồi nhỉ em tên là hà à cô giáo hà em tên là khổ quá đấy cô giáo Hà cũng đã chia sẻ và cái uh, ý nghĩa của cái mâm hoa quả chúc trung thu của ba anh chị nhá hiện tại thì trăng cũng lên rất là cao này rất là đẹp của ba anh chị này đấy thì bây giờ là các đã đến giờ cô giáo để phát biểu rồi để uh, tổ chức trung thu cho các cháu rồi vâng à, trước tiên thì cũng xin được ờ, thay mặt các cô giáo trong trường mầm non ở điểm trường Háng Trắng Lừ, xã Cao Mang, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái xin được à, trân trọng cảm ơn các nhà hảo tâm đã dành những tấm lòng à, thiện nguyện, những tấm lòng à, cao cả đã dành cho các bé một đêm trung thu rất là ý nghĩa. Vì là lần đầu tiên các bạn nhỏ ở trên bản Hàng Trắng Lừ này được dạ. đón một cái ngày Tết Trung Thu có đèn ông sao này, có ờ, măng ngũ quả này rồi là có bánh kẹo và được rước đèn thì đây là lần đầu tiên từ ờ, ngày ờ, bản thân tôi công tác em công tác ở đây là được 15 13 năm rồi chưa bao giờ các con được những ngày trung thu ý nghĩa như thế này thì thay mặt cho các cô nhà chúng em cũng rất là cảm ơn thứ nhất là người dẫn đường là anh Sang đã kết nối những tấm lòng hảo tâm đến cho các bạn nhỏ ở trường này một lần nữa là lời trân trọng cảm ơn rất là nhiều và cũng rất mong uh, ở bản uh, những xã các bạn nhỏ ở xã đặc biệt khó khăn thì cũng rất là mong muốn được uh, tiếp tục nhận những tấm lòng hảo tâm của các uh, bác các cô các chú ở uh, khắp mọi miền đất nước dành cho các bạn nhỏ ở nơi uh, vùng cao um, còn gặp nhiều khó khăn ạ. Vâng, cảm Rồi, ơn. Cảm ơn Tòa rất là nhiều nhá. Thì uh, Giang uh, thật sự là gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc nhất tới uh, tất cả các anh chị, cô bác và tất cả mọi người là đã giúp Giang có buổi tối hôm nay tổ chức trung thu cho các cháu. Và đặc biệt hơn thì Giang xin cảm ơn quý mạnh thường quân trong và ngoài nước cũng như là thính khán giả trên kênh của Sa Trường Giang đã có món quà ý nghĩa đến cho các cháu trung thu để tổ chức cho các cháu có một buổi trung thu là có một cái Tết vui vẻ nhất và đoàn kết để các cháu có thể là sau này là cái tương lai của đất nước để các cháu học ngoan, học giỏi, ăn mau trong lớn còn bây giờ cô giáo phát biểu cho các cháu được tổ chức công thu cho các cháu được có thể là trước khi vào thì à, đấy à, các cháu hát một bài cho nó vui xong là mở tiệc thôi bây giờ sẽ hát trước giờ ngay kết thúc tour con sẽ hát bài chiếc đèn ông sao nhé à, chúng hát cùng cô giáo các con hát cùng cô giáo nhá à Rồi các con hát là hát to nào Mẹ là các cháu là con Trường của cháu đây là trường mầm non Ờ làm hát lên vài bài thế nào Để xem nào à, Hát bài nào hát tặng là hát tặng mọi người nào Sao năm cánh tươi màu

Giòn An hay quá nhờ Vỗ tay mọi người vỗ tay đi Mọi người cả vỗ tay đi Ở ngoài vỗ tay cho các con nhờ Nhau phá cố nào Nào Trước khi phá cố thì chúng mình cũng khoanh tay đẹp nào Chúng mình mời à, bác cô à, các bác Các bác nào Các dạ, dạ. chú nha Cùng phá cố với chúng mình nha Chúng con mời các bác à rồi bây giờ các bạn ăn bánh nhá các con ăn đi ăn nhẹ nhàng nhá con nhớ chưa rồi các con ăn nhá ăn này máy bóc mọi người ăn đi ăn đi ô ô ô cháu nào cũng rất là dễ thương nha ô các con ăn đi các con mở mở ăn đi nhá không phải ngại đâu rồi các cô các bác à, vào bóc cho các con ăn được mà đấy mọi người ấy mọi người vào bóc ờ, giúp các con các con không có thể ngại ấy một chút ngại Đúng rồi mọi người cứ ờ, vào giúp các con đi Không phải ngại đâu Đấy thì uh, Các cháu còn rất là ngại Ra đây uh, ờ, Mình cũng bảo mọi người là Nhất là <coughs> Các uh, phụ huynh ấy ở rất là xa Ở phía bên kia đấy phải đợi các cháu ăn trung thu xong ấy Thì uh, sẽ dẫn các cháu về Và mọi người tí nó sẽ rước một cái đèn kia Thắp cái đèn kia lên để cho các cháu cầm Các cháu vui đó ờ, đúng rồi Đúng rồi Các con ra thoải mái nhá Đấy Kẹo rất là nhiều luôn Đó ờ, rồi đúng rồi u đấy mẹ bóc cho rồi tí tham mình nào ờ oh bóc cho các con đi nhờ đấy ờ. các con ăn được cái gì các con cứ ăn nhá cứ chọn ăn thôi thoải mái nhá tí nọ thì mà tí đi lu đúng luôn á nhà mình đúng luôn tí tán luôn cái do là cái ờ, hơi tối một chút cũng vai chị nhá người thông cảm đấy không khí thì ờ, rất rất là là, là vui luôn vì uh, Giang cũng uh, chỉ là một cái cầu nối đến uh, với các cháu nhỏ ở điểm trường Háng Trắng Lừ này thì à, qua đây thì Giang cũng à, xin gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc nhất tới à, quý cô bác anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước cũng như là thính khán giả trên kênh của Sa Trường Giang đã có những món quà thật ý nghĩa trung thu đến cho các cháu nhỏ ở đây và buổi tối ngày hôm nay thì uh, Giang uh, ghi hình lại cho tất cả các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người biết nhé các con cứ bóc ăn đi nhá để uh, mọi người có thể là cảm nhận được cái Tết Trung Thu lần đầu tiên ở trên bản Háng Trắng Lư là có đầy đủ ăn mặn và ăn ngọt đấy một chút nữa thì à, sẽ rước đèn ông sao thôi Rồi, cái đây phải thăm nến này Thăm nến đấy ờ phải không có không có nào không có nào để vô pin nó Ôi cô giáo cô giáo đi bóc cho các cháu ờ, em ấy đi để hướng dẫn các cháu ờ, ấy, ờ, ấy. cứ bảo các cháu ăn tự nhiên thôi đừng ngại Các con ăn được gì cứ ăn nhá Ăn nào vậy? gì đó? Ăn nào? Ờ, hiện tại thì à, các cháu nhỏ cũng đã chuẩn bị là ấy rồi nhở tí nữa con rước đèn nhá mỗi người một cái đèn nhá thắp đèn nhá một chút nữa thì ờ, cô giáo sẽ giúp các cháu là thắp đèn trung ờ, thu trong đèn nến bắt lửa bắt lửa bắt lửa mọi người có bắt lửa đấy không không bắt lửa bắt lửa hôm nay của anh hút thuốc để đây này hiện tại thì gió rất là to luôn các anh chị ạ trăng thì ờ, rất là đẹp mà cái phần nửa của mình đâu nhỉ rồi cái bật lửa không ai có bật lửa mang bật lửa đâu hết rồi không đưa được đâu hả đây đúng rồi cho các con thắp nha thắp đèn trung thu này nha đúng rồi rồi mỗi đứa mấy cháu các con này mỗi người một cái ai ấy được đốt thì đưa cho các cháu luôn cho cái cháu nhỏ luôn giờ tiên lấy về mua cái chân thôi à gió to tắt nhỉ gió to quá nhỉ gió to lắm anh ạ chỗ này gió to mày lú về đấy ô oh. Ô, một tí rồi. Có hơi to mạnh như là bị bị tát hết rồi. Chút, chút nữa thì uh, các cô giáo sẽ tổ chức cho các ờ, cháu nhỏ ở rước đèn ông sao sẽ ờ, dọn dần ờ, bánh kẹo để các cháu là ăn ấy rồi rồi thôi bảo bố bật cho bật cho bật đốt vào xem nào có thấy không nó gió quá rước đèn ông sao nhá hơi gió ô oh, đấy đẹp nhỉ đấy rồi cô giáo nhá à, à, để cô giáo giúp các con thế nào gió to quá nhỉ hay là cho vào trong nhà đốt xong mang ra đi đốt đốt ờ, Thế nên là chị ở ngoài này gió to quá nó lại tắt hết rồi. Tắt rồi Ồ, oh, nào đi cô ra cô giáo nhá. Tròn nào, vòng tròn nào, thì rước đèn nào. Đi. Ồ. Oh. Rước đèn cầm như này, các con đừng cầm như thế. Cầm như này thôi. Đấy đúng rồi. Nó cháy đấy. Cầm nghiêng là nó cháy đấy. Ồ, oh, cái thấy tôi nhanh quá. Nhờ. Dạ. Yeah nào hát cùng với giáo nhá nào cùng cô giáo đi nào kết thúc để rước đèn trung thu cho tất cả các cháu nhỏ trên này và cô giáo thì rất là nhiệt tình và các cháu nhỏ hát cũng rất là hay và giọng cô giáo thì rất là tuyệt vời rồi điều đó thì uh, à, đang công nhận là như vậy rồi thì uh, có lẽ là cái à, <laughs> có lẽ là giang cũng uh, xin phép được uh, khép lại cái video ngày hôm nay ở đây các con được rước đèn lần đầu tiên à nhờ yeah. ô có vui không đây là lần đầu tiên các bạn nhìn thấy con được thấy không có vui không dạ có vui không các con có vui không ồ oh, thế à? thế sang năm lại đi tiếp nhá vâng nha ồ có con là cố gắng học nhá chăm ngoan nghe lời cô giáo nó mà đến trường này ăn uống đầy đủ nhá ừ. Ừ. cháu đấy rất là ngoan cảm ơn các bác rất nhiều là chúng mình nói đi chú cháu chú cảm ơn các con rất là nhiều nhá hôm nay thì uh, chú cũng chỉ có món quà nho nhỏ cho dành tặng cho các con thôi của các cô các bác anh chị trong và ngoài nước dành cho các con và cô giáo ở đây thì uh, qua đây thì uh, giang cũng uh, xin phép được khép lại video buổi tối ngày hôm nay để chúc chúc trung thu cho các cháu ấy thì uh, xin hẹn với các bác anh chị cùng toàn thể mọi người ở video tiếp theo và giang xin gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc nhất tới uh, các uh, cô giáo mầm non cô hà cô loan và cô à, dê là trực tiếp nữa cô giang nữa thì à, và cũng cảm ơn à, những bạn đã giúp Giang các anh các chị cô các bác chú là đã giúp Giang mà có buổi liên hoan cho trung thu các cháu ngày hôm nay ở đây đấy thì Giang xin cảm ơn tất cả các bà chị cùng toàn thể mọi người đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ kênh của Sa Trường Giang và Giang cũng mong rằng các anh chị là hãy lan tỏa cái sự yêu thương bằng cái một cái chia sẻ một cái đăng ký một cái ủng hộ uh, kênh của Giang để có thể Giang sẽ đến với tất cả các cháu nhỏ cũng như là các hoàn cảnh khó khăn khác để giúp đỡ đồng bào và xin chào tạm biệt hẹn gặp lại các anh chị cùng toàn thể mọi người ở video tiếp theo xin chào xin chào oh. rồi cảm ơn các con nhá Nhiệt yeah, rồi nó đâu chúng ta phải ra cả nó chứa từ chia xuống cuối cuối à, à để tới nó đây cho anh chị coi không ở vùng đó mà sao mà đây có